thưa các bạn và quý vị thân mến sau đây đọc tin tức chuỗi ngày buồn và bà con được đón xe về quê an toàn rồi một hôm cái từ ngày giãn cách cả công nhân cũng phải nghỉ ở nhà ngồi máy cứ tiếc nuối không biết phải làm gì lòng buông thiếu khi nghĩ về tương lai cũng không chắc tháng sau như thế nào có nhiều điểm nhiều lúc thèm hưu tiêu đánh thôi không biết mua chỗ nào là cách ly thật lâu là cách ly thật lâu giờ ngày mai biết cái sau hết gian cách khi nào thôi hôm nay ta đi thôi ở thành phố biết bao giờ hết dịch ở càng lâu cảm thấy cung ly phiền tha rằng quê quê cách ly trong dịch chữ ở đây may càng thêm nhức đầu lòng con vương vương nhiều điều trách ai sao nỡ hết tiền ờ ờ ờ